ngập rằng mây sẽ đôi vai gầy và trên con đường em joy grew. thương rằng đang

anh đời em ơi là nơi ông nhất trên đời